Xin kính chào tất cả quý thầy cô. Hôm nay xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách để sử dụng một cái tệp tin Excel dùng chung qua internet. Thì quý thầy cô có lẽ ai cũng biết tới Excel. Excel là một cái chương trình bản tính rất là nổi tiếng. Chúng ta có thể sử dụng làm rất là nhiều thứ. Và Excel, một cái tệp tin Excel và một tệp tin Google Sheet thì nó tương tự với nhau nhưng nó có cái điểm khác biệt ở đây Excel chúng ta sử dụng trên máy tính cá nhân còn Google Sheet chúng ta sử dụng trực tuyến qua Internet khi sử dụng trực tuyến như vậy thì quý thầy cô có thể chia sẻ bất kỳ lúc nào chúng ta có thể sử dụng bất kỳ lúc nào và chia sẻ cho bất kỳ ai để sử dụng chung cái tiệp tin Excel này và ý tưởng để sử dụng cái Google Sheet thì để làm cái gì à, Google Sheet chúng ta có thể làm việc giống như Excel và thậm chí nó còn có thể có nhiều chức năng hay hơn nữa Ngoài ra, chúng ta có thể dùng Google Sheet để thu thập, thiết lập những cái báo cáo dùng chung hoặc là thu thập thông tin. Bản thân là giáo viên thì tôi thường dùng Google Sheet để thống kê điểm của bộ môn trong tổ chuyên môn, báo cáo cái tình hình học tập trực tuyến theo ngày, theo lớp và thu thập các thông tin cá nhân của giáo viên và học sinh. Giả sử như chúng ta có một cái tệp tin Excel trên máy tính, chúng ta có thể chuyển đổi nó thành một cái tập tin lưu trực tuyến và trên ứng dụng Google Sheet lúc này thì chúng ta có thể lưu trữ online chúng ta có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi chúng ta có thể dùng cái điện thoại của chúng ta để sử dụng chúng ta có thể chia sẻ dễ dàng cho quý thầy cô khác ở trong cái clip này thì xin ờ, chia sẻ với quý thầy cô cái cách đó là chúng ta thu thập cái sơ yếu lý lịch của học sinh và cái điểm thống kê của một cái bộ môn à, của nhiều môn trong một cái tổ chuyên môn nào đó xin mời quý thầy cô bây giờ tôi muốn có một cái sơ yếu lý lịch để cho học sinh tự sử dụng điện thoại của mình để nhập vào tôi giả sử như tôi có cái mẫu như thế này sau đó tôi chia sẻ cái cái bản tính này cho học sinh học sinh sẽ tự nhập vào ngày sinh giới tính địa chỉ hoặc là số điện thoại và tôi chỉ cần lấy về thôi à, như vậy thì đầu tiên tôi sẽ lưu cái cái tiệp mẫu sơ yếu lý lịch ở ngoài màn hình nền tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng một cái tài khoản Google à, quý thầy cô đăng nhập vào cái tài khoản Google của mình tài khoản Gmail của mình đó quý thầy cô chọn cái chỗ 9 chấm quý thầy cô thấy có một cái biểu tượng ứng dụng trang tính thì một số máy tính đó, thì nó đang ở chế độ tiếng Anh thì cái chỗ này nó để là Google Sheet còn à, đối với máy tính của tôi thì nó đang chế độ tiếng Việt cho nên nó để là trang tính chúng ta sẽ chọn vào đây rồi sau khi chọn vào thì quý thầy cô thấy đây là những cái bản tính chúng ta đã tạo sẵn đây là bản tính chúng ta đã tạo sẵn chúng ta sẽ tạo một cái bản tính mới lúc này mình có thể mở cái bảng tính ở trên máy tính của chúng ta quý thầy cô chọn tìm quý thầy cô chọn mở chúng ta sẽ chọn chỗ tải lên chúng ta chọn tiệp từ thiết bị rồi bản tính của chúng ta chúng ta lưu ở đâu ổ C ổ D hoặc là màn hình nền thì chúng ta sẽ tìm ở đây tôi lưu trữ ngoài màn hình này đây sơ yếu lý lịch tôi chọn tôi mở nó lên cái quá trình đưa cái tiệp tin vào Google Sheet rồi sau khi tôi mở nó lên thì cái giao diện nó như thế này à, quý thầy cô lưu ý quý thầy cô nháy đúp chuột vào biểu tượng trang tính thì nó sẽ dùng cái ứng dụng Excel trên máy tính của quý thầy cô để nó mở còn chúng ta vào Google Sheet chúng ta chọn tệp chọn mở thì nó sẽ sử dụng Google Sheet để nó mở cái chương trình bản tính của chúng ta lên như vậy thì cái bản tính này à, nó đang lưu trữ trực tuyến trên Google Drive của tài khoản mail của quý thầy cô thì lúc này chúng ta có thể chia sẻ chia sẻ chúng ta bấm vào chia sẻ rồi chúng ta sẽ cài đặt chúng ta sẽ cài đặt một số cái một số cái tính năng ta sẽ chọn vào đây và quý thầy cô xem ở đây á, quý thầy cô sẽ chọn hạn chế nếu chọn hạn chế thì người khác sẽ không truy cập vào cái bản tính được cũng như học sinh không thể nào truy cập vào đây để thêm thông tin được quý thầy cô chọn bất kỳ ai có đường liên kết một kế tiếp rất là quan trọng chỗ này quý thầy cô chọn chỗ người xem thì ở đây có ba cái mục để chọn người xem người nhận xét người chỉnh sửa mặc định máy tính đã chọn sẵn cho chúng ta người xem nếu chúng ta để chế độ người xem thì học sinh khi chọn vào đường link vào cái bản tính này học sinh không thể nào điền thông tin vào đó được cho nên là chúng ta phải chọn người chỉnh sửa nghĩa là chúng ta cho phép bất kỳ ai có cái đường liên kết của cái tiệp tin này vào được và có thể chỉnh sửa được sau khi chọn như thế chúng ta sẽ chọn sao chép liên kết và chúng ta chọn xong thì như vậy là chúng ta đã có cái liên kết và chúng ta đơn giản là chúng ta có thể qua Zalo hoặc là Facebook hoặc là gửi mail cho học sinh để học sinh có thể tự truy cập vào rồi trường hợp này tôi sẽ dùng cái điện thoại để để tôi thực hiện giống như là một cái học sinh rồi giả sử như tôi sẽ gửi qua cái nhóm Zalo cho học sinh rồi giả sử như học sinh sẽ nhận được cái đường link từ giáo viên thì học sinh sẽ dùng điện thoại để mở nó ra chọn vào cái đường link và lúc này á là học sinh sẽ chọn vào hình cái viết trên góc trên chọn sử dụng ứng dụng có nghĩa là dùng cái ứng dụng Google Sheet ở trên ở trên điện thoại để đọc cái tệp tin này rồi có thể là chọn tài khoản mail vân vân sau đó thì có thể sửa trực tiếp vào đây giả sử như à, học sinh sửa học sinh Nguyễn Văn Dễ à, sửa vào đây ngày tháng sinh ngày 1 tháng 1 năm 2009 chẳng hạn rồi rồi chết vào đây rồi giới tính là nam nam địa chỉ chỉ ở đâu đó ABC vân vân à số điện thoại 0987654321 gì đó vân vân à rồi ok xong như vậy là học sinh A học sinh thứ nhất Nguyễn Nhân Dễ đã chỉnh sửa xong sau khi chỉnh sửa xong rồi thì học sinh này sẽ thoát ra à, thoát ra lúc này quý thầy cô sẽ kiểm tra ở trên cái sở yếu lý lịch trên cái Google Trang tính của mình thì đã thấy tên học sinh à, thông tin của học sinh thứ thứ nhất như vậy thì mình chia sẻ một cái tiệp tin này cho tất cả các học sinh trong lớp của mình thì học sinh có thể tự thực hiện tự gõ vào đây các cái thông tin cần thiết và lưu ý quý thầy cô phải hướng dẫn học sinh là khi chúng ta sử dụng để đọc được để chỉnh sửa được thì chúng ta phải cài một cái ứng dụng Google Trang tính ở trên CH led thì đôi khi có một số cái điện thoại nó đã cài đặt sẵn rồi còn nếu điện thoại nào chưa cài Google Trang Tính thì quý thầy cô nên nhắc học sinh là cài cái biểu tượng Google Trang Tính thì như thế thì có thể là chia sẻ các cái tiệp tin và có thể học sinh nó có thể nhập cái thông tin được giả sử như quý thầy cô lỡ à, quý thầy cô lỡ mà cho học sinh nhập rồi mà chúng ta không biết nó vào đâu à, không biết nó, nó, nó, nó lưu trữ ở đâu thì quý thầy cô cứ yên tâm quý thầy cô vào cái Google ra của quý thầy cô à, vào Google ra hoặc là vào thẳng Google trang tính luôn à, vào ngay cái Google trang tính của chúng ta sau đó chúng ta xem cái ngày mà chúng ta đã tạo đây giả sử như tôi tạo cái tự tin hồi nãy tôi tạo là sơ yếu lý lịch thì ở đây nó nằm ở đây thầy cô mở nó lên rồi giới thiệu mở nó lên bây giờ chúng ta muốn in ấn nó hay chúng ta lưu trữ vào máy tính của chúng ta thì chúng ta cứ chọn tiệp và chúng ta bấm tải xuống thế là xong à, chúng ta sẽ bấm tải xuống một cái file Excel thì chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ trên máy tính được chúng ta có thể in ấn và chúng ta có thể thực hiện các cái thao tác khác như vậy tôi vừa chia sẻ cho quý thầy cô cái cách lấy một cái tiệp tin Excel sau đó chúng ta đưa lên trên cái ứng dụng Google Trang Tính và chia sẻ đường link để cho học sinh có thể cộng tác có thể là điền các cái thông tin cần thiết như vậy thì trong cái quá trình công tác của quý thầy cô thì quý thầy cô có thể ứng dụng nó vào trong các cái mẫu thống kê điểm chẳng hạn à, ví dụ như à, muốn lấy điểm thống kê của các cái giáo viên trong khối thì chúng ta có thể tạo một cái mẫu rồi chúng ta có thể chuyển cái đường link cho giáo viên và giáo viên có thể tự nhập vào chúng ta không cần thiết phải phải lấy hết tất cả các thông tin rồi copy về về rồi chúng ta tổng hợp thì nó rất là mất thời gian thì đối với các cái thì đối với ứng dụng Google Sheet này thì chúng ta còn có thể làm trong rất nhiều cái cái, cái công việc khác nữa các cái báo cáo thì rất là sử dụng rất là nhanh à, xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi xin kính chào